Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói tàu khỏe có trì mồ rồi chỉ đạo công việc Có thể nói câu nói mà báo chí nhà nước Việt Nam nhét vào mồm ông Nguyễn Bá Thanh khi ông này bị bệnh tại Mỹ trả lời đã bị biến đổi ý nghĩa của nó Câu nói này mang hàm ý nghĩa rằng bệnh nhân ấy chắc chắn về chầu Diêm Vương Người dân Việt Nam rất có khiếu châm biếm Họ không châm biếm người đã khuất mà họ châm biếm hệ thống báo chí tuyên truyền của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Để che đậy sự thật, họ thường thêu dệt những câu nói mà thực sự nạn nhân không bao giờ nói. Đây là hình ảnh, câu nói đã đi vào huyền thoại của báo chí cách mạng. Ngày 29 tháng 1 năm 2015 khi đó, tại bệnh viện John Hopkins ở Hoa Kỳ đã bó tay và trả ông Nguyễn Bắc Thanh về nhà để lo hậu sự. Khi ông Nguyễn Bá Thanh về đến Đà Nẵng, vào xe cứu thương, trưởng ban nội chính Trung ương vẫn tỉnh táo, nhận biết nhiều người và đùa rằng tàu khỏe mà có chi mô. Trong khi đó, một tờ báo khác thì lại cho biết ông Nguyễn Bá Thanh ăn được một bát cháo. Tình trạng sức khỏe của Nguyễn Bá Thanh trước đó đã được trang chân dung quyền lực đưa tin rất rõ ràng. Có cả hình ảnh ông Bá Thanh tại bệnh viện ở Mỹ. Họ biết cả giờ bay, giờ khởi hành rồi hoãn bay đột xuất và họ cho biết cả hành trình. Nói chung lúc đó cả xã hội theo dõi trang tin này, trong khi đó báo chí của nhà nước thì im thìn thít. Đến khi chuyến bay chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ đáp xuống sân bay Đà Nẵng thì báo chí trong nước mới đưa tin và họ đã cố tình đưa tin theo hướng ông Nguyễn Bá Thanh đang khỏe dần. Vì cách đưa tin cố bác bỏ những tin đồn mà trên thực tế tin đồn lại là tin chính xác. Ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam để được gia đình lo hậu sự là sự thật, chứ ông không hề hồi phục sức khỏe. Và từ đó câu nói tàu khỏe có chi mồ đã trở thành câu nói mà người dân ám chỉ rằng quan chức bị bệnh viện trả về nhà để lo hậu sự. Đây là hình ảnh báo chí tại Việt Nam tự động chống tin đồn theo cách của họ. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng thì ông Lê Văn Thành cũng được Bệnh viện Nhật trả về và cũng chưa biết vì ông Thành đang khỏe hay ông Thành bị trả về như cách mà bệnh viện John Hopkins trả ông Thành về Thanh về ngày nào. Khả năng cao là giống như trường hợp của Nguyễn Ba Thanh vì không ai đi nước ngoài chỉ vì bệnh nhẹ, mà đã là bệnh nặng thì không trở về nhà sớm được. Theo suy luận là như thế, nhưng thực tế thế nào thì cần thêm thông tin để kiểm chứng. Cho tới lúc này thì ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1448 vào ngày 23 tháng 11 phân công nhiệm vụ cho ông Vũ Đức Đam và ông Lê Minh Khái chịu trách nhiệm thực hiện những công việc thay ông Lê Văn Thành vì ông Thành đi nước ngoài. Văn bản không nói rõ đi nước ngoài vì vấn đề gì, tuy nhiên về phía người dân đồn đoán thì ông đi Nhật chữa bệnh như cố chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Ngày 28 tháng 11, một tờ báo trong nước đã đăng bài Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo hướng dẫn áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu. Bài báo này cho biết ông Lê Văn Thành chỉ đạo công việc từ văn phòng chính phủ. Điều này ngụ ý là bác bỏ những thông tin về tình hình sức khỏe của ông Lê Văn Thành mà mạng xã hội đã đồn đoán mấy ngày thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh bài báo được cho là cố chống lại tin ngoài luồng về trường hợp ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Theo khảo sát của truyền thông, thông tin của báo chí nhà nước được đa phần độc giả đánh giá là thông tin chống lại tin đồn những người được khảo sát cho biết họ nghĩ tin đồn thì khả tín hơn. Bởi quyết định 1448 đã rất thuyết phục, trong khi đó báo chí chỉ nói suông, không có bằng chứng gì cho thấy ông Lê Văn Thành xuất hiện thực sự ở cơ quan của chính phủ. Bài báo này tương tự như những bài báo từ 7 năm trước khi mà báo chí đồng loạt đưa tin rằng ông Nguyễn Bá Thanh nói tàu khỏe có chi mô và còn đưa tin ông ăn được một bát cháo. Tuy nhiên trên thực tế thì không bao lâu sau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 ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ ngã bệnh một cách rất bí hiểm tại Kiên Giang trong lúc đi thăm tỉnh này. Có người thì đánh giá rằng ông Trọng vừa ngã bệnh đã có ngay người ứng cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang kịp thời. Trong lúc đó, nếu đưa ông Trọng đi xa thì e khó cứu được tính mạng của ông trong lần đột quỵ thứ nhất này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chọn chăm sóc y tế tại Việt Nam và đã được cứu sống. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phần vì nằm trong tầm quản lý của Nguyễn Thanh Nghị, phần vì không đủ hiện đại để tiếp tục cứu chữa cho Nguyễn Phú Trọng, và bệnh viện lớn gần nhất là chợ giấy. Từ Kiên Giang chuyển về chợ giấy chứ không chuyển ra bệnh viện quân y 108 tại Hà Nội ngay, cũng vì cự ly. Từ Kiên Giang đến chợ giấy ít thời gian hơn là từ Kiên Giang đến tận bệnh viện 108 ở Hà Nội. Tất cả đều là vì chữ kịp thời. Bệnh viện chợ giấy đủ hiện đại để chữa trong tổng bí thư, nhưng cánh miền Bắc vẫn không an tâm vì tại Sài Gòn, ông Lê Thanh Hải dù đã phải hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng không hề nhỏ ở đây. Và biết đâu lại xảy ra điều gì. Và đó là lý do ông Tổng Trọng đã được chuyển ra Bệnh viện Quân y 108 để điều trị dài ngày. Có nằm ở 108 mới mua được sự an tâm của phe ông Tổng Bí Thư và gia đình của ông. Trong hầu hết các quan chức từng ở bệnh thì người chọn đi nước ngoài chữa bệnh đều đã qua đời. Đó là những ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, vân vân và không thể nói là y học của những quốc gia như Nhật, Pháp và Mỹ thua y học Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng chọn chữa bệnh kiểu cây nhà lá vườn mà lại khỏe trở lại, còn cái Nhật Việt kia thì đã xanh cỏ. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang chọn đi Nhật chữa bệnh và ông không thể sống nổi sau đó. Hầu hết các căn bệnh của quan chức đều không phải là bệnh thật vì giả sử như ngộ độc thực phẩm mà nói thật cho công chúng biết thì khác nào Đảng đang vạch áo cho người xem lưng. Rằng các đồng chí đang chuốc thuốc nhau. Nên hầu hết các căn bệnh của các quan chức đều được thông báo là ung thư. Điều đang nói là các quan chức đều có tiêu chuẩn khám chữa bệnh định kỳ. Vậy mà để ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện, chỉ có dân đen không có đủ tiền để chăm sóc y tế định kỳ thì mới có chuyện bệnh ủ trong người lâu đến thế mà không hề biết chứ quan chức tầm ủy viên Trung ương Đảng mà để ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện ra thì điều này rất khó tin. Bệnh ngộ độc thì nó có yếu tố của đồng chí tiêu diệt lẫn nhau. Bệnh AIDS thì nó có yếu tố các đồng chí quan hệ phức tạp với nhau và khả năng cao là liên quan đến tội phạm. Chỉ có bệnh ung thư và bệnh đột quỵ là lành nhất người bị bệnh ung thư và bị đột quỵ không bị xã hội nghi kỵ là đã làm những điều gì đó mở ám phía sau. Và đó là lý do vì sao khi quan chức nhiễm bệnh thập tử nhất sinh thường được thông báo hoặc là đột quỵ hoặc là ung thư. Ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh đều được báo chí cho biết là bị ung thư. Tuy nhiên, báo nói là chuyện của báo, còn dân tin lại là việc của người dân. Hầu như ai cũng cho rằng ông Trần Đại Quang và Nguyễn Ba Thành đã bị đầu độc bất chấp những thông tin chính thức trên báo chí của nhà nước đăng tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn ba Thành cũng chọn đi nước ngoài chăm sóc sức khỏe và cuối cùng cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng chọn chăm sóc y tế ở Việt Nam thì lại khỏi bệnh, trong khi các quan chức thì lại không chọn như vậy? Đấy là câu hỏi được nhiều người đặt ra và có người thì cho rằng các ông quan chức đột ngột ngã bệnh chọn đến nước ngoài chưa hẳn vì y tế nước ngoài hiện đại hơn, thậm chí chọn đi chữa trị ở xa thì mất tính kịp thời nếu xảy ra nguy cấp. Vậy tại sao người ta chọn ở nước ngoài như vậy? Có lẽ là họ sợ cạm bẫy của nền y tế Việt Nam. Với thường dân có thể y tế Việt Nam chữa khỏi, nhưng với quan chức có lắm kẻ thù, chọn y tế Việt Nam e là họ sẽ chết còn nhanh hơn. Theo thông tin chưa được kiểm chứng thiếu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi Nhật chữa bệnh chữa ung thư tụy, một căn bệnh tương tự như bệnh ông Trần Đại Quang đã mắc phải. Và ông Thành cũng đến đúng bệnh viện mà ông cựu chủ tịch nước từng nằm. Và lại có tin bệnh viện đã trả ông Lê Văn Thành về vì không thể chữa trị. Không biết những thông tin này có phải là sự thật hay không. Và nếu là sự thật thì chính trường Việt Nam quả thực nó đầy hiểm ác và cạm bẫy.